chào cả nhà nha là mình đi hái à, lá mơ về làm bánh à, cả nhà bánh gì thì à, cả nhà đón xem nha gia về kinh tế xã hội chủ tịch quốc hội dương đình huệ chủ trì tòa đàm phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường và chủ nhiệm ủy ban kinh tế nguyễn hồng thanh đồng chủ trì tòa đàm đây là tòa đàm tham gia chuyên gia đầu tiên được tổ chức trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 với sự tham dự của khoảng 80 chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực và các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế như ngân hàng thế giới, ngân hàng phát triển châu Á, tế, tổ chức lao động quốc tế. Phát biểu chào mừng bài bỏ mong muốn có được những ý kiến thẳng thắn tâm huyết của các chuyên gia, các cơ quan đơn vị, các tổ chức quốc tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng trình các ý kiến của tòa đàm là trên thông tin quý giá để Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế xã hội. Nhưng đây cũng là nơi để các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý bày tỏ quan điểm chuyên sâu độc lập, nhiều góc nhìn ban tính xây dựng của mình để phát triển kinh tế xã hội chất lượng bền dịch. Tham dự tọa đàm, các đại biểu đều nhấn mạnh đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư ở Việt Nam với diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Nam và nhiều địa phương trong cả nước đã gây tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Đồng thời đề cập đến các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế theo từng ngân sách nhà nước giải pháp để kiểm soát lạm phát thị trường bất động sản thị trường chứng khoán giải pháp để khôi phục thúc đẩy các hoạt động dịch vụ các hoạt động bán lẻ sản xuất công nghiệp các giải pháp phát triển việc đứt gãy chuỗi cung ứng bình ổn giá nguyên vật liệu thiết yếu xu thế logistics và không để đứt gãy thị trường trong nước cũng như thế giới báo cáo tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022 tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết và không vấn sâu rộng với các tổ chức chuyên gia trong và ngoài nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực vận kinh tế Việt Nam có thể chịu ảnh của một số yếu tố như khả năng kiểm tích cực, khả năng bảo đảm phục hồi sản xuất, khả năng phát nhịp thực trường và quy trình sâu rộng về phục hồi và phát triển kinh tế. Trên cơ sở phân tích đối cảnh và những thách thức đang đặt ra, tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh đưa ra một số kiến nghị chính sách trong thời gian tới. Trong đó đánh giá và đề nghị cần sớm xây dựng phát triển kinh tế trong và sau dịch Covid-19. Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Bạch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự phiên họp toàn thể lần thứ hai của Ủy ban xã hội của Quốc hội theo hình thức trực tuyến. Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban xã hội cho biết, đây là phiên họp đặc biệt quan trọng của Ủy ban xem xét chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đối với các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban. Ngoài ra, Ủy ban thảo luận thống nhất về hành lang pháp lý cho hoạt động của Ủy ban, đó là quy chế hoạt động của Ủy ban thông qua danh sách các ủy ban, đánh giá hoạt động của Ủy ban trong năm 2021 và định hướng cho hoạt động của Ủy ban trong năm 2022, trong đó có hoạt động giám sát xác định chuyến chỉ đạo tại phiên họp thay mặt lãnh đạo quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận đánh giá cao về những nỗ lực và kết quả hoạt động của ủy ban của thường trực ủy ban xã hội trong thời gian qua đồng chí cho biết trong chương trình làm việc của phiên họp này có nhiều nội dung quan trọng không chỉ chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai của quốc hội mà còn có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức hoạt động của ủy ban trong các địa phương đồng chí đề nghị đối với dự án luật vào quyết quyết các lĩnh vực đối tượng, khắc phục những bất cập, tạo bước chuyển biến tích cực và nổi bật trong phong trào thi đua nước và công tác tranh thủ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước và chủ động hội nhập quốc tế tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và thực sự là động lực của phát triển xã hội đối với việc thẩm tra các báo cáo của chính phủ liên quan đến việc thực hiện quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh cần phải làm rõ thực trạng của việc thực hiện chính sách giáo dục xã hội bảo hiểm y tế từ đó có những đề xuất góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế việt nam thể chế hóa các nghị quyết của đảng về lĩnh vực này Năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Việt Long tổ chức hội nghị phải trị xã hội dự thảo đề án di sản đương đại phân tích do sở nhân hóa thể thao và du lịch tỉnh soạn thảo ông Hồ Thế Quân, Ủy viên Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ủy và chủ tịch hội nghị Vinh dự còn có bà Lê Thị Tuyết Diệu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là đề án có quy mô chiến lược nhằm bảo tồn và phát triển vườn quốc loài gạch mang thích trở thành một quần thể di sản đương đại có giá trị, một trong những điểm đến cho địa bàn du lịch khu vực của các địa phương và của quốc gia. Trên cơ sở đó, bảo tồn và phát huy các giá này biết để đảm bảo tính khoa học chặt chẽ thu hút khách du lịch và mang tính đặc trưng của tỉnh có chính sách khuyến minh làm rõ một số thuật ngữ sử dụng trong đề án ngoài ra cần hoàn thành thủ tục công nhận là người gạch hóa nghi thức vĩnh long là di sản văn hóa phi vật thể các tỉnh các quốc gia để làm cơ sở xây dựng kế hoạch bảo vệ các di sản văn hóa vật thể ở vùng triển khai dự án bên cạnh đó cần sớm hoàn thành công tác quy hoạch vùng dự án công khai vùng di sản xác định có chính sách hỗ trợ, đặc biệt là tổ chức ý kiến đối với người dân khi triển khai dự án nhằm tạo sự đồng thuận của cộng đồng xã hội. Đứng quay con à? Con đẹp mà, dễ thương mà. À, no, no, té chạy lên kìa, chạy lên kìa, chạy lên kìa. Đi vậy, vậy thôi. Bye bye. Bye bye cả nhà đi, bye bye cả nhà đi. Dạ, bye bye cả nhà đi. Nó chưa đứng quay con. Thôi mình về cả nhà như đây đủ như đây là được là bấm con á hả khỏi sợ đi tòi ôi ôi giống mặt sao con không lũi đại vô lũi đại vô tao mơi mơi nó xuống hái hái giờ nó héo hết mơi nó xuống hái ai hoa đậu biến hoa đậu biến trời trời trời trời chó đâu dữ vậy nè coi cả nhà trời ơi chó chó nhà không á ôi trời cây con nữa con này tên là Michelle cục vàng của mình cục vàng của mình sao con dám ra lộ hả con trời con xeo đó không bao giờ dám ra lộ nha trời cha con sao đứng giữa lộ vậy đã chó nhóc chưa rồi đây con xeo không bao giờ dám ra hàng rào ê sao con mày đi vô cho bà su su su su giờ su giờ nó cũng rậm rập quá chồng rồi Su đâu ta đây là 150 ml nước nè của đông hơi nè mình cho nha mình cứ cho đi chừng nào cho đủ dung lượng của mình này rất chi nha bây giờ mình luồn nước thêm như cả này nó hơi khô gạo mình mua ngoài chợ á nó cũng có vị mặn chẳng rồi cho nên mình bỏ cái muối ít thôi là một muỗng canh bột ờ, năng nha hồi nãy đáng lẽ ra là mình nên chừa bột gạo à, mình quên đi bây giờ mình bỏ mình tinh vô nha rồi mình bắt đầu mình đi khâu thái cốt nha cái này mình đã bỏ thêm món hành vô rồi cả nhà quả này ăn cực quá tại à, mình thích đó mình thích ăn chợ dạ, giờ mình cũng thấy ít ai bán bởi vì bánh nó làm toàn là thủ công không cho nên ít ai chịu làm Thank you. tượng là một cục đất sét thì tưởng tượng là cục đất nè con lấy cho mẹ cái ra mà cho con học chiều học cái gì vậy dạ, là môn chính á môn chính là môn gì học tự nhiên với hoặc là trải nghiệm nghiệp Thank you. được bao nhiêu đây nè nặng con sùng chồng chuẩn bị hấp nha cả nhà trời ơi cả nhà ơi cả nhà nhìn thấy không cả nhà hấp dẫn quá à. trong khe bóng lưỡng cái màu lá mơ nó đen đẹp cả nhà giờ để mình lấy ra nha cả nhà uhm. cả nhà thấy à, đẹp không cả nhà lưỡng màu của à, Lắm ơn nha cả nhà video tại đây nha cả nhà hẹn cả nhà và